cập nhật tình hình dịch Covid-19 mới nhất. Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày chúng ta lại tiếp nhận thêm những trường hợp mắc mới và tử vong do Covid-19 gây ra tại các nước trên thế giới. Và trong ngày 16 tháng 3, chúng tôi đã cập nhật thêm những thông tin mới để chuyển đến cho quý vị. Sau đây là nội dung thông tin chi tiết. Bộ Y tế cần ngăn chặn mạnh, dứt khoát hơn, không để xảy ra tình trạng trong đánh ra, ngoài đánh vào đây là nhận định của các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, COVID-19 tại cuộc họp sáng ngày 16 tháng 3. Cập nhật tình hình dịch bệnh đến sáng ngày 16 tháng 3 của Bộ Y tế cho biết, trên thế giới dịch bệnh đã lan ra 156 quốc gia vùng lãnh thổ với 169.368 người mắc bệnh, 6.501 người tử vong. Trong đó, Trung Quốc có 80.847 trường hợp mắc bệnh, 3.199 người tử vong, Italia ghi nhận 21.747 trường hợp mắc, 1.809 người tử vong. Iran 13.938 trường hợp mắc, 724 người tử vong. Tây Ban Nha 7.845 trường hợp mắc, 292 người tử vong. Pháp ghi nhận 5.423 trường hợp mắc, 127 người tử vong. Tình hình dịch bệnh tại các nước Thụy Sĩ, Anh, Na Uy, Thụy Điển, Hà Lan, Đan Mạch, Áo, Bỉ, cũng diễn biến rất phức tạp. Tại Việt Nam cũng đã ghi nhận 57 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 16 người đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn. Các địa phương có người mắc gồm Vĩnh Phúc 11 người, thành phố Hồ Chí Minh 8 người, Khánh Hòa 1 người, Thanh Hóa 1 người, Hà Nội 11 người, Ninh Bình 1 người, Quảng Ninh 5 người, Lào Cai 2 người, Đà Nẵng 2 người, Huế 2 người, Quảng Nam 3 người, Bình Thuận 9 người. Trong số các bệnh nhân đang điều trị có 4 trường hợp diễn biến nặng do có bệnh cảnh nền. Số ca xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 là 5.182 trường hợp. Thông tin trên đã khép lại bản tin số 95 của TTB TV. Chúng tôi sẽ còn cập nhật những thông tin mới nhất để truyền đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.